anh nhớ em nhiều thật lòng anh rất nhớ em nhiều nhớ những buổi chiều vai kề vai trong tay bước đi thời gian trôi qua đôi ta từng nói tiếng yêu như thế mà cơ sao người đành lòng tuyệt vọng quay lưng bước qua không giống như mộng ôm niềm đau anh giữ trong lòng cô nên chua cay khi nhìn em nay đã đổi thay lời yêu thương trao hôm qua không thể đổi thay như thế mà em ra đi bên ai lãng quên đi câu ước kề dù sao thật tâm thì anh vẫn một lòng yêu em và không trời yêu tình ta dệt nên đã xóa nhòa cả anh đớn đau vẫn hơn để em chịu cay đắng ước mơ của em sẽ không được như ý và chẳng đường dài em đi một mình được không lòng anh rất nhớ em nhiều Như những buổi chiều vai kề vai trong tay bước đi Thời gian trôi qua đôi ta từng nói tiếng yêu như thế mà Cơ sao người đành lòng tuyệt vọng quay lưng bước qua Không giống như mộng ôm niềm đau anh giữ trong lòng Cô nên chua cay khi nhìn em nay đã đổi thay lời yêu thương trao hôm qua không thể đổi thay như thế mà em ra đi bên ai lãng quên đi câu ước thề dù sao thật tâm thì anh vẫn một lòng yêu em và không chờ yêu tình ta dệt nên đã xóa nhòa thà anh đớn đau vẫn hơn để em chịu cay đắng thà là đường tình cho riêng một mình mình thương đã tâm em sẽ không được như ý và chắn đường dài em đi một mình được không em lúc vắng anh bên cạnh dù sao thật tâm thì anh vẫn một lòng yêu em và không chờ yêu tình ta sẽ đến đã xóa nhòa vẫn hơn để em chịu cay đắng